lục bình lên đền mà thằng thờ trôi quên cả đường về bèo hợp rồi tan thương cho mình phần sau trái ngang bền bồng trên sông đời lông đông biết dạt nơi nào một đời bể dối sâu cho tơ trùng phím lạc tình xa con nước lớn dòng thương đôi dòng trong đục nồi tôi bên lỡ bên bồi nỡ xa rồi đoàn đường chia phôi ngầm ngồi chia xa quanh giữa chiều hoàng hôn qua tim trôi trôi cả dòng đời trôi mãi không về khi bầu quên rồi lời thề phu thề bầu đành sáng nghe thương đời tôi số kiếp bé dưới trong mơ màng tôi ôm đàn hát điệu buồn hát bầu có hay tôi ở nơi này trong ngóng bầu về nhưng bầu nào có hiểu tình tôi lục bình chờ đợi con nước lớn trong thương đôi dòng trong đục đồi trôi bên lỡ bên bồi nỡ xa rồi đoàn đường chia phôi ngầm ngồi chia xa khi người ta đã bỏ đi rồi để cho lúc bên thêm cô quạnh dương liễu hoàng hôn hoa tím trôi trôi cả dòng đời trôi mãi không về khi bầu quên rồi lời thề phu thề bầu đành sơn thương đời tôi số kiếp tình tôi lục bình cứ trôi như đời tôi không bên không bờ cứ mong cứ chờ nhưng biết chờ biết chờ đợi ai đời